Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là cái kênh à, Tiếng số kèo. Thì anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video nhận định à, các trận đấu sắp tới cho anh em tham khảo nhé. Đấy thì à, trong video này Tiến sẽ nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu cũng rất được nhiều anh em được chờ đợi, mong đợi được diễn ra. Đó chính là trận đấu giao hữu thôi, trận đấu giữa thằng Đức với Bỉ cho anh em. Đấy, trận đấu giữa Đức với Bỉ thì uh, trước cái giờ bóng lăn trận đấu này là vào lúc 1 giờ 30 à, ngày 29 tháng 3 rạng sáng 29 tháng 3 cũng sẽ có rất nhiều trận đấu tại Ugo diễn ra nếu như mà những anh em nào chưa được, tìm được một trang chơi uy tín hoặc chưa có những cái mã kèo chuẩn thì anh em cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram ở phía dưới màn hình ẩu của cái góc video này đó nếu như anh em thật sự đang xa bờ thua tha đang uh, rất đặc biệt là những anh em mà thua tha ở một World Cup biệt vừa rồi ấy đấy anh em đang thua tha xa bờ mà muốn vào nhóm cùng đồng hành cũng như là muốn đi xa hơn với tiếng ở những chặng đường phía trước đó để gỡ gạt thì à, anh em cứ liên hệ cho tiếng qua hai cái nền tảng này ok cho anh em nhưng nhóm của tiến tuy là miễn phí nhóm của tiến sẽ không lấy một đồng phí nào từ anh em hết nhưng anh em phải đáp ứng đủ hai yêu cầu thì mới có thể vào nhóm của tiến nhé thứ nhất là phải có một cái số tài khoản ngân hàng để đăng ký chê cùng trang với tiến đấy thứ hai thứ hai là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên đấy còn vài trăm thì tốt nhất đừng có liên hệ cho tiến làm gì cho mất thời gian nha anh em đó thì anh em đáp ứng được hai cái yêu cầu đó muốn đồng hành với tiến ở chặng đường dài muốn ờ, gỡ gạt thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm không lấy một đồng phí nào từ anh em hết đấy thì à, quay lại với cặp đấu này à, trước tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đây thì hiện tại mới chỉ là ngày à, à, 26 thôi anh em ngày 26 thôi nhưng mà Tiến đã lên video nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm đó khá là sớm để cho có đề xuất từ YouTube thì anh em mới tìm kiếm được cái kênh của Tiến để anh em tham khảo các mã kèo này cũng như là là à, hai à, ba ngày tới thì tiến sẽ có một chuyến đi đi chơi cùng với gia đình cho nên tiến sẽ không là làm video ờ, mấy ngày đó được để lên cho anh em nên tiến phải làm sớm đó để công chiếu sẵn cho anh em có những cái kèo để anh em tham khảo đấy thì à, khi mà tiến về tiến sẽ ờ, chết lại tin nhắn của anh em nếu anh em nào thật sự muốn đi xa hơn cũng như muốn uh, cùng đồng hành với tiến thì tiến sẽ giúp đỡ anh em cũng như đưa tất cả anh em vào nhóm nhé đấy thì hiện tại à, tiếng nhận định trận đấu này khá sớm nên mã kèo chỉ có được uh, mã kèo chấp cùng với mã kèo tài xỉu thôi đây uh, nhà cái đã đưa ra mức chấp cho đội chủ nhà đức trước bỉ là chấp nửa một chấp 0.75 với mức là bỏ một ăn 0.98 và nằm bỉ là bỏ một ăn 0.90 đấy còn mức tài xỉu của trận đấu này là 2.5 uh, à, với tài là một ăn 2.05 và xỉu là một ăn 1.81 đấy thì cái việc anh em chơi trên trang thì có thể chủ động uh, xem được nhiều mã kèo mà anh em thích cũng như có thể đợi bóng lăn tầm 50 phút 15 phút gì đó nếu như trận này khó chơi quá khó chọn quá thì anh em cứ đợi bóng lăn đi đợi kèo hạ kèo lên gì đó rồi xem thấy trận hai bên đá như thế nào rồi anh em kết thằng nào rồi lúc đó anh em vào cũng chưa có muộn ok cho anh em đấy thì uh, trận đấu này tuy là giao hữu nhưng nó rất là quan trọng đối với uh, uh, hai đội tuyển này cũng như là về về cái uh, uh, mặt lực lượng nè về cái tính chất đội hình cũng như về cái lịch sử đối đầu đấy nói chung là trận này cũng như là một trận chính thức anh em chứ không phải là giao hữu mà đã cho vui cho có nha đấy thì à, trước khi mà trận đấu này diễn ra tầm 6 7 tiếng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều mã kèo cho anh em chơi cũng như là kèo thẻ kèo gốc rồi kèo gung rồi kèo cả hai đội ghi bàn rất là nhiều mã kèo luôn đặc biệt trong trận đấu này thì tiếng cực kỳ kết cái mã là cả hai đội ghi bàn đấy nhưng mã kèo đó anh em chỉ có thể chơi được trên trang thôi à, và chắc chắn là là trước 6 7 tiếng sẽ có mã kèo đó trên trang cho anh em chơi ok cho anh em thì uh, trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo và tiếng chọn anh em hãy cùng tiến đảo qua cũng như là phân tích về cái cặp đấu này trước nhé đây thì đầu tiên là đội chủ nhà Đức đội chủ nhà Đức thì uh, uh, đang trải qua cái chuỗi trận cũng không được tốt cho lắm nha anh em khi mà chỉ có được 4 chiến thắng uh, 4 trận hòa và phải nhận hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất đó sau 10 trận thì Đức là một đội tuyển mạnh nhưng chỉ có được 4 cái trận thắng thôi à, tại vòng loại World Cup vừa rồi thì anh em có thể thấy là Đức Đức thì à, có trận thua ra quân giờ trận thua 2-1 trước Nhật Bản này đó rồi hòa 1-1 với Tây Ban Nha đó rồi nhưng mà chỉ thắng ờ, có tay cao với tỷ số 42 thôi đó nhưng mà Đức cũng phải ngậm ngùi để để uh, uh, dừng chân tại cái vòng sơ lộ World Cup này đó vì cái cái vị trí xếp hạng của Đức không có thuận lợi để Đức phải tiến vào vòng trong đó nhưng mà tại cái bảng này thì chính Tây Ban Nha và uh, cái thằng Nhật Bản là cái đội được đi tiếp đấy thì rất là đáng tiếc cho Đức ở cái mùa World Cup vừa rồi nhưng mà ở trận đấu giao hữu mới đây thì Đức đã thể hiện mình đã quay trở lại khi mà có được một chiến thắng 2-0 trước Begu này đó thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái sơ đồ của thằng Đức ra sẵn trận đấu này thì trận đấu này nhà cái cũng đánh giá Đức với mức cửa trên với mức chấp là 1.5 anh em đó và hai và trận đấu này đã về 2-0 và anh em cũng đã húp được mã kèo Đức đấy thì anh em nhìn vào sơ đồ ga ờ, xăng của thằng Đức với Begu ở trận mới đây ở trận giao hữu mới đây anh em cũng có thể thấy là à, huấn luyện viên à, Dieter Bích đã đưa cái sơ đồ cho thằng Đức này ra sân rất là dị luôn em đó sơ đồ 4222 và cái cặp tiền đạo cao nhất đó chính là Timo Werner cùng với uh, à, Funkon thì uh, cái tiền đạo mang áo số 9 này đã mang về hết hai bàn thắng dành cho đội tuyển Đức trước Begu đó thì đây là cái đội hình mà ra sân của à, thằng Đức trước Pegu nhưng mà chắc chắn là Đức với Bỉ nó sẽ thay đổi đội hình rất là nhiều nha anh em chắc chắn là nó sẽ không áp dụng cái đội hình này suốt đấy vì là dự bị chỉ mang tính chất dự bị thôi tuy nó cũng uh, uh, ảnh hưởng đến cái bảng xếp hạng FIFA nhưng nó sẽ uh, uh, chắc chắn là huấn luyện viên sẽ muốn đổi mới đội hình đó để xem cái cầu thủ thi đấu như thế nào chứ không có thể mà cố định một đội hình như vậy ở trong các trận giao hữu đấy thì uh, quay lại cái gặp đấu này tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà của Hồng Đức thì trên sân nhà Đức chỉ có được hai chiến thắng đó hai chiến thắng một trận hòa và hai thất bại ở năm trận đấu gần nhất trên sân nhà và như tiếng đã nói thì mới đây trận giao hữu mới đây thì à, Đức đã có chiến thắng 2-0 trước Begu này đấy còn về đội khách Bỉ Bỉ thì à, có phong độ cũng à, tốt hơn thằng Đức chút xíu thôi đó có được 5 chiến thắng à, 5 chiến thắng hai trận hòa và ba thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất và thằng Bỉ này đó đã trải qua chuỗi chủ trận là UEFA Nation League với ba trận thắng một hòa và một trận thua ở năm vòng đấu gần nhất tại giải UEFA Nation League đó một cái phong độ cũng tương đối tốt nha anh em và hằng hằng bảy này cũng đã dừng chân tại cái vòng World Cup vừa rồi vòng loại World Cup vừa rồi khi mà mà à, chỉ có một trận thắng trước Canada với số 1 không này sau đó lại phải nhận thất bại 2-0 trước gốc đấy cùng với cuối cùng là trận hòa không không trước costa và Đức với Bỉ cũng chính là hai đội bóng phải dừng chân tại cái vòng loại World Cup à, ở, ở cái năm vừa rồi đó thì mới đây nhất mới đây nhất tại vòng loại uh, Euro thì Bỉ đã xuất sắc đánh bại được uh, uh, thằng uh, Thụy Điển nha anh em đó 7 đã xuất sắc đánh bại được Thụy Điển với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách luôn. Đó một cái phong độ sân khách khá là tốt. Và Tiến sẽ cho anh em xem thêm cái trận đấu đó nè. Đó, riêng trận đấu ờ, thắng 3-0 này khá là tốt nhưng trước đó thì Bỉ cũng có phong độ ờ, không được ổn cho lắm nha anh em. Khi mà chỉ có được một trận thắng, một trận hai trận hòa và hai thất bại ở năm vòng đấu sân khách trước đó nè. Đó. Và trong lịch sử đối đầu, trong lịch sử đối đầu thì thằng Đức nó áp đảo hoàn toàn khi mà đã thắng 4 ờ, trận khi mà đã thắng toàn bộ 4 trận luôn. Đó trong lịch sử đối đầu bị uh, toàn thua trước Đức nha anh em nhưng những những cái trận thua này nhưng mà những cái trận thua này đã uh, uh, đã từ lâu rồi anh em Ở, gần nhất là vào năm 2011 rồi cách đây đã 12 năm là Bỉ với Đức vẫn chưa có đối đầu với nhau đó và đây cũng là trận đấu mà sau 12 năm thì hai đội mới có dịp gặp lại trong cái trận đấu mà ở khuôn khổ giao hữu đó và với cái uh, những cái lực lượng con người mà hai đội đang có cũng như với cái phong độ ghi bàn rất là tốt của cả Đức và Bỉ thì uh, uh, tiến lại rất là kết cái mã mà cả hai đội ghi bàn trong cái cuộc đối đầu này đó riêng về mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu mà nhà cái đó đưa ra thì sẽ rất là khó để cho anh em lựa chọn đúng không vì thằng bỉ cũng rất là mạnh đây bỉ thì xếp thứ tư thế giới rất mạnh cũng như đức đội hình của đức cũng cực kỳ mạnh luôn nhưng lại xếp thua bỉ 10 bậc trên cái bảng xếp hạng đấy nhưng uh, xét về mọi mặt thì đức vẫn nhỉnh hơn bỉ ở thời điểm hiện tại cũng như với cái lợi sân nhà uh, cho nên tiến sẽ không khuyến khích anh em vào cái mã kèo uh, cũng như là tài xỉu trận đấu này thay vào đó là anh em chỉ nên vào một cái mã kèo duy nhất đó chính là mã kèo cả hai đội ghi bàn đấy thì cái mã kèo đó chỉ có chi danh trang hơn anh em và chắc chắn là trước giờ bốn lần tầm 6 à, đến 7 tiếng thì nhà cái sẽ đưa lên mã kèo đó cho anh em vào thì cái việc anh em chơi trên trang có thể vào được mã kèo đó thì nó sẽ uh, cái tỷ lệ thắng tỷ lệ ăn kèo nó sẽ cao hơn đó anh em không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò để làm gì cả uh, vừa bị mất like mất phí mà còn không được chơi được nhiều mã kèo mà anh em thích nữa đấy thì uh, những anh em nào mà muốn chơi trên trang muốn chủ động cầm một cái trang để chơi những món kèo mà tiến mới đưa ra như là món kèo cá độ ghi bàn đấy thì cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo cái telegram ở phía dưới góc video này Tiến sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất cũng như là nếu như mà anh em thật sự thu tha sao bờ muốn vào nhóm cùng đi với Tiến ở chặng đường dài thì chỉ cần anh em có số vốn một hai củ trở lên và có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online để có thể uh, đăng ký chơi online trên trang đó thì Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em